250 m vuông xây dựng, sổ riêng, đường nhựa ô tô 10m, hướng Tây, đất cách chợ Đà Lạt 7km, cạnh biệt thự đỏ, khu vực tập trung nhiều biệt thự nghỉ dưỡng, view thung lũng đèn, giá 21 tỷ. Nhà mặt tiền Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, diện tích 80 m vuông sổ riêng xây dựng, kết cấu 2 hầm 3 lầu. Hai hầm dưới đang cho thuê nhà ở, ba lầu trên cho thuê văn phòng kinh doanh, đường nhựa ô tô, hướng Đông Nam, bán kính 700m xung quanh nhà, chợ, trường học, ngân hàng, cung đường mua sắm sầm uất, ba mặt thoáng view thành phố, thích hợp kinh doanh, buôn bán,